tài nữa ra thì anh em nằm trên nằm tài thì anh em bị lỗ like nha khi đó mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em vào anh em chơi anh em giống như anh em nằm anh em có thể xây sở kèo và anh em vào rung thì anh em sẽ ăn được nhiều mã kèo hơn còn anh em đánh ngoài anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi và anh em đánh trước một tiếng đồng hồ không có thể xây sở kèo và không có thể vào rung được nha thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi còn anh em nào muốn vào nhóm của mình chơi và đăng ký trang thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963 731346 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm chơi luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận Man City và Liverpool diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 23 tháng 12 nha. Thì anh em thấy cái thành tích của hai thằng gần đây nhất thì Man City anh em thấy Man City cái trận giao hữu gần đây nhất là gặp Girona ăn với cái tỷ số là 2-0 thì cái trận đó anh em cũng thấy có Eden Haaland rất nhiều cầu thủ nổi tiếng vào cho anh em xem cái trận đó Man City Tùng vừa đi với cái đội hình là Erin Haaland, Lan, Gira Mares, à, rất là có Gudogan nữa nè anh em, Romas và Katogo. Thì à, bên phía Man City cũng có rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng và đang à, chờ để đá nha anh em. Không có được tham dự World Cup giống như Hà Lan thì à, đội Na Uy không có được vào World Cup. Còn bên phía Liverpool thì anh em cũng thấy Liverpool gần đây có phong độ là rất là tốt nha. Liverpool trước đó thắng Southampton và cái trận giao hữu à, với Lyon của Pháp thì Liverpool tung cái đội hình cũng rất mạnh nhưng mà ăn một không hiệp 1 vào hiệp 2 thì Liverpool tung cái đội hình uh, trẻ ra nha anh em thì Pháp uh, Lyon của Pháp nó lựa gỡ là 3-1 còn cái trận gặp AC Milan thì Liverpool tung cái đội hình cực mạnh ra có Neuer nữa Liverpool ăn với cái tỷ số là 4-1 cái đội hình cái trận đấu này mình dự đoán sẽ là có hai cái đội hình cực kỳ mạnh nha anh em có haaland và Salah phía hai bên rất là hấp dẫn còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy cái trận gần nhất trong giải đấu ngoại hạng Anh thì Liverpool đã ăn Man City với tỷ số 1-0 rồi. Còn trận này ờ, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Man City đang chấp 0,5 và tài xỉu 2,75. Thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Liverpool và anh em nằm tài nha. Thì trong cái lịch sử đối đầu của Man City và Liverpool thì những bàn thắng luôn nghiêng về Liverpool mà trận này anh em cứ nằm ma kèo Liverpool được chấp 0,5 và anh em nằm thêm cái mã kèo tài cho mình mình dự đoán cái trận này sẽ là tầm hai điều hai đều hoặc hai một cho Liverpool luôn thì anh em cứ nằm ma kèo Liverpool đi Liverpool hiện tại có cái đội hình đang sẵn sàng chờ đá có rất nhiều cầu thủ ờ, nổi tiếng đội hình của Liverpool vượt mạnh còn bên phía Man City còn nhiều cầu thủ chưa về tụ hợp đầy đủ thì anh em cứ nằm cái mã kèo Liverpool được chấp 0,5 và tài xỉu 2,75 cho mình thì còn những anh em nào mà xem được cái video này rồi thì anh em đang chơi ngoài thì mình khuyên anh em liên hệ trực tiếp cho mình để anh em đăng mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang chơi và đưa anh em vào nhóm để chơi được những ma kèo hiệu quả nhất chứ anh em đang chơi ngoài anh em chỉ nghe qua kèo anh em đánh trên dưới tài xỉu thì cái đó anh em bị lỗ lai nhiều khi anh em bị thua hai mâm thì cái đó mình chỉ nhận định trước cho tất cả anh em còn có cái đội hình chính thức mình sẽ gửi kèo trực tiếp trong nhóm cho tất cả anh em thì anh em chơi ngoài anh em giống như anh em đánh trên mà anh em đánh tài thì nó qua cái tỷ số mà đều đi hai đều đi anh em bị lỗ lai cái đó là cái điều mình không muốn bởi vì mình